Em ơi đừng khóc ôm tôi trước mắt sẽ bắt em đi Em ơi đừng lo em ơi đừng cho tương lai một tắt